Chào mừng các anh chị đến với channel GM Review à, Đây là video mở đầu cho chuỗi video review các ứng dụng cơ bản mà một nhà bán lẻ, chủ shop hoặc là chủ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cần biết để quản trị cho việc kinh doanh của mình Tất nhiên là trong bộ ứng dụng này thì không phải ứng dụng nào cũng dùng cho tất cả mọi người Nhưng mình sẽ giới thiệu cơ bản về lợi ích, về các tính năng và lý do vì sao mình nên sử dụng để các anh chị có thể lựa chọn ứng dụng phù hợp nhất với nhu cầu của mình theo đánh giá chung của mình thì cơ bản có 5 nhóm ứng dụng mà anh chị sẽ thường cần sử dụng nhất. Nhóm thứ nhất là các ứng dụng cá nhân như là Facebook, Messenger, Zalo cá nhân, Pinterest, Viber vân vân. Những ứng dụng này thì hầu như là ai cũng có và tùy theo nhu cầu cho nên là mình sẽ không review như về những ứng dụng này. Nhóm thứ hai là các ứng dụng quản trị đa kênh. Phần này rất quan trọng các ứng dụng trong phần này sẽ giúp các anh chị chủ shop hoặc là người làm marketing có thể quản trị việc bán hàng, tương tác với khách hàng và chạy ads mọi lúc mọi nơi. Bởi vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau rất kỹ về phần này. Nhóm thứ ba đáng lẽ cũng là một phần của nhóm 2, đấy là quản trị tình hình kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử của shop. Tuy nhiên vì nó khá đặc thù và cũng tương đối nhiều app, cho nên mình tách riêng ra một nhóm. Trong đó gồm có các ứng dụng quản trị kênh bán trên các sàn thương mại điện tử như là Tiki Solar, sen đỏ bán, Lazada seller hay là riêng với Shopee và chợ tốt thì là tài khoản người mua và người bán là chung một nơi. Nhóm thứ tư là các ứng dụng hỗ trợ về mặt hình ảnh và video. Những app này thì không chỉ hữu ích cho cá nhân mà tất nhiên là rất cần thiết cho người làm marketing hay là chủ shop bán lẻ. Ví dụ là sẽ có những lúc anh chị bất chợt có một góc chụp đẹp cho sản phẩm của mình và cần chỉnh sửa hình ảnh và video để đăng tải ngay trên các mạng xã hội và không phải lúc nào mình cũng ngồi sẵn trên máy hay là mang theo laptop để thực hiện phần này thì có rất nhiều sự lựa chọn cho nên mình sẽ ờ, chọn review một số app cơ bản cho các, các anh chị nhóm thứ năm là các ứng dụng hỗ trợ làm việc như là workplace uh, Gmail, Outlook hay là Excel, Word Phần này thì tương tự nhóm 1 cũng là tùy theo cá nhân và tùy theo mô hình doanh nghiệp cho nên là mình cũng sẽ chưa nói tới phần này trong playlist rồi, trên đây là toàn bộ cái nhìn tổng quan về cái playlist mang tên là review ứng dụng dành cho marketer hay nhà bán lẻ mà mình sẽ giới thiệu với các anh chị trong các clip sắp tới. Mời các anh chị đón xem.